bao giây phút ấy không ngờ đến ngày ta chia tay xin lỗi anh cũng giữ đôi qua không có ai được về lần cuối cùng ngày ấy dù sao điều anh mong biết khoảng cách nào mà đã tạo ra trao trắng hè phải nhăn ta một lần môi khao nếu ta là của nhau không cứ chặt tay sẽ vượt mắt đưa sao anh cả sự ngót bao bề người ai cũng còn sống nó là người yêu có thế thì cuộc sống đã yêu hôm anh biết rằng anh sai nhưng không bao giờ tha thứ người nào không từng đến trái tim em như anh đã từng nhưng thế anh đã luôn xin lỗi nhưng chẳng thể níu kéo nên tôi vẫn là vì anh sai vẫn là anh có chấp ngày dài điều sao cuối anh làm nước cười em đem hết đi cứ gọi nói buồn lại để anh mang つながりは求め言い合ってまた失うことで気づかされてゆく真っ赤よな守れないのが泣かせたが 誤りと認めてはいる後悔をし続けていた最後には笑顔の中に悲しみがいそう君にすでに愛がないなら 僕は去ってく君の心に僕は残りたくない ai cũng còn sống nó là người yêu khóc thế thì còn sống đáng yêu hôm anh biết rằng ai sai nhưng không bao giờ ta thứ người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng những thế